thì tôi cũng sẽ tặng kèm thêm một cặp pin đại theo bếp về để các bạn sử dụng khi cúp điện thì tôi sẽ gắn trực tiếp song song với ờ, hộp pin này luôn các bạn có thể sử dụng cùng lúc song song không ảnh hưởng gì nhưng mà đối với ờ, bếp này á thì khách có ờ, đổi sang cục pin sạc khách bù tiền đổi sang pin sạc thì đây là cục pin sạc đây đi chung với nó cũng là một cái cục sạc này nó có đoạn dây dài đến 3 mét